đừng nghĩ tôi vui nào nhà cao cứ dòng tôi lắm bạc nhiều tiền kẻ đón người đưa đắm say men tình đêm đêm tôi nhốt mình vào chén đắng rồi đừng nghĩ tôi ngoan tôi cúi đầu vắng già vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay nuốt bao tuổi hờn ôi thế gian bao người có bao người hiểu được lòng nhau đêm trắng đêm nước mắt đắng lòng chào răng khóe mi hỏi thế gian mấy ai được gì mắc ra đi trên đời họp rồi tan nghèo buồn cho số phận giàu gần ghét là thường người hãy nhìn đi thằng xác điêu tàn giàu nghèo đều giống như vì tôi ngoan tôi cúi đầu vắng già vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay nuốt bao tuổi hờn ôi thế gian bao người có bao người hiểu được lòng nhau đêm trắng đêm nước mắt đắng lòng trào răng khóe mi hỏi thế gian mấy ai được gì mấy ai được gì rồi một ngày nhắm mắt ra đi nhìn đời hộp rồi ta nghèo buồn cho số phận giàu gần ghét là thường người hãy nhìn đi tháng xác đều tàn giàu nghèo đều giống như nhau người hãy nhìn đi tháng xác đều tàn giàu nghèo đều giống như